Sau đây cô Thủy sẽ xin mời các con quan sát lên màn hình để theo dõi xem cô sẽ đọc một số bài văn để gợi ý cho các con cùng viết về biển nhé. Bài văn thứ nhất cô muốn giới thiệu đến các con, cô sẽ đọc cho các con nghe. Em đã được ra biển chơi một lần cùng với bố mẹ. Sóng biển nhấp nhô từng đợt ập vào bờ. Trên biển những ngư dân đang ra khơi đánh cá. Mặt trời tỏa những tiên nắng xuống biển. Qua đoạn đầu tiên thì các con có thấy bạn nhỏ đã giới thiệu hoàn cảnh mà mình đã ra biển chơi đó là gì? Đi với cùng với bố mẹ. Có thể đây là kỳ nghỉ hè của bạn đúng không? Bạn được bố mẹ đưa đi ra biển chơi đấy. Và bạn bắt đầu tả về biển này. Có sóng biển nhấp nhô từng đợt. Các con có thể thấy hình ảnh ở đây là nhấp nhô từng đợt ập vào bờ. Chúng mình có thể thấy được hình ảnh của sóng biển là chỗ lên chỗ xuống và chúng ta dùng từ là nhấp nhô và từng đợt từng đợt nhìn rất là mềm mại và uốn lượn đúng không nào? Trên biển thì có những ngư dân đang ra khơi đánh cá. Bạn nhỏ đã quan sát được trên mặt biển có những ngư dân, có những con thuyền đang nối đuôi nhau ra khơi đánh cá đấy mặt trời thì tỏa những tia nắng xuống biển à vậy là cái thời điểm lúc này có thể là mặt trời đã mọc rồi đúng không nào bầu trời có những chú chim hải âu đang trao lượn tức là ngoài những tia nắng rực rỡ mà mặt trời ban tặng xuống mặt biển thì còn có những chú chim hải âu đang tung cánh trao lượn ở trên mặt biển cảnh biển lúc này thật là diệu kỳ đúng không nào